đẹp đó đẹp không có làm có làm đó. 咋样呢？ cạnh mươi một ai vô vô cạnh mươi một mà Được nhiều mà biết không cạnh 80 hộp mà, mà nhiều mà nhiều mấy năm nên ờ, doanh nghiệp đó, ủng hộ á tại chỗ năm phút ờ. đẹp đó đẹp không mà lép là đẹp không el time. la la la. phút rồi không đúng không gần 15 phút gần 15 phút rồi thương ừ rồi thương ừ rồi ừ. thấy ghê chưa đẹp á bắn hùng cái kia kia kìa kia đỉnh rồi ờ bự tiếp tay đẹp đẹp cái nào mà đụng đụng là đẹp à ô ô thấy hùng không hơn mà